Xin chào tất cả anh em nhé Thì, uh, <clears throat> Hôm nay tôi ờ, muốn ờ, gửi đến anh em cái bộ sản phẩm để chơi bài bịp đánh bài bịp để anh em áp dụng chơi vào những cái trò chơi ví dụ như là đánh bài liêng này đánh bài cào này bài ba cây này, bài phỏng này. nó không phải là cái sản phẩm gì xa lạ đối với anh em nữa đó chính là cái sản phẩm chiếc ví đổi bài còn gọi là bóp đổi bài với cái sản phẩm này thì anh em đã biết đấy nó là một cái sản phẩm có cũng khá lâu rồi nhưng mà nó không bao giờ nó uh, có thể uh, lạc hậu được bởi vì sao đây tôi nói luôn với anh em <clears throat> cái sản phẩm đánh bài bịp này đây tôi dám khẳng định được gọi là hiệu quả nhất và hữu ích nhất bởi vì sao thứ nhất này mình rất tiện bởi vì nó có những cái ờ, cách sử dụng ấy nó giống như là một chiếc ví bình thường một chiếc bóp bình thường cũng có là ngăn đựng tiền này xong rồi đựng giấy tờ tất cả các mọi ờ, thứ nhưng mà đó nó chỉ là cái hình thức ở bên ngoài còn <coughs> cái bên trong ấy, cái mục đích chính của nó ấy, chính là việc ờ, sử dụng để đánh bài bịp chơi bài bịp đây nó gọi là đồ dùng cháo bàn về cái hiệu quả của nó thì rất là à, khi mình chơi bài ấy, nó rất là hiệu quả vì sao mình có thể mình mang đi mình cơ động mang đi mọi nơi tôi nói luôn này anh em đây nó chỉ là một cái bộ bài hoàn toàn bình thường nhé không phải là bài áp tròng không phải là bài mã vạch cũng không phải là bài lỗi bài số mà đây là một bộ bài bình thường mình mua ở ngoài tạp hóa rồi khi đi chơi chúng ta có thể chủ động mình mang theo một cái à, ví này Đó, một cái ví đổi bài như này và mình vào mình à, ngồi đánh bài này, liêng bài cào này thì tôi à, cái này nó tiện dụng người sao chúng ta có thể cơ động mình mang đi được tất cả mọi nơi khi có đánh bài bịp chơi bài bịp ở bất kỳ chỗ nào cũng được chúng ta chỉ cần sử dụng cái ví này và một phần khéo léo của chúng ta chúng ta có thể ờ, chơi được nó không giống như cái sản phẩm ví dụ là máy đánh bài này thì chúng ta cần phải có mang theo bài máy này và máy à, còn à, kính áp tròng nhìn xuyên bài thì chúng ta bắt buộc là phải có kính đeo vào trong mắt và bài vẫn phải là bài của chúng ta không nữa thì nó là cái à, bài lỗi chẳng hạn bài lỗi thì không cần phải mang dụng cụ gì nhưng mà bắt buộc vẫn phải mang bài vào nhưng mà với cái sản phẩm ví đổi bài này thì chúng ta chỉ cần mang theo một cái bộ bài hoàn toàn bình thường anh em mua ở bất kỳ đâu cũng được hàng chợ hàng chợ mua ở bất kỳ một cửa hàng nào cũng được bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem về cái hiệu quả và ờ, cái ờ, tốc độ của cái ví này thì ờ, <clears throat> anh em cũng chưa không lạ gì với lại cái sản phẩm này đúng không đây ví dụ bây giờ tôi sẽ chia thành à, bốn nhà như này đó thì khi mình vào chơi ấy, mình chỉ cần mình đưa một lá bài này coi mình dùng cái tay của mình và có thể mình kẹp tiền vào mình để đây đưa bên trong và hút vào một cây rồi đúng không bên trong bây giờ đang có con hát đến ván bài tiếp theo này người ta chia cho chúng ta thôi người ta chia cho chúng ta như thế này và lên bài như cái ván bài à, này tôi nói anh em nếu như ván bài này mà ngồi đánh liêng hoặc đánh bài ba cây bất kỳ bài gì hoặc bài cào thì tất nhiên là chúng ta đã thua 100% đúng không bởi vì 443 nó chỉ có một điểm nhưng mà chỉ với lại một cái cách rất là đơn giản như thế này thôi từ một điểm chúng ta đã có 9 điểm Đó. khi vào chơi chúng ta chỉ cần đưa ở cái ví này để cái ví đây và chúng ta đặt lá bài ở miệng này như này Đó. và nó rút ra rồi như thế này đây là một cái cách chơi bài nó hiệu quả như thế thì à, <clears throat> tôi cũng không à, giới thiệu nhiều về cái ví này nữa bởi vì cái sản phẩm này thì tôi nói với anh em này, nó cũng có khá lâu rồi thì anh em cũng đã biết về nó thì tôi à, chỉ muốn hướng dẫn anh em cái cách sử dụng ví đổi bài làm sao để chơi cho bài cho hiệu quả nhất còn nếu anh em nào cần ví dụ như là khi đưa bài vào bên trong ấy nó lộ anh em có thể muốn lấy cái lá bài ra thì đơn, đơn, đơn giản thôi anh em cần giữ một cái lá bài như thế này này để vào miệng này giữ chặt cái lá bài này nhé Đó. để vào đây là nó tự lôi ra rồi Đó. như thế này tôi sẽ làm lại cho anh em xem nhé ví dụ phân áp này nó hút vào cái này luôn bây giờ đổ ra sẽ là con gì con 10 Đó. rất đơn giản còn nếu mà muốn lôi ra thì mình giữ chặt cái con này để vào miệng thôi đó, tự nó đẩy ra luôn nó vừa hút vừa đẩy rất là hiệu quả rất là nhanh chóng đó là về cái sản phẩm à, về cách sử dụng như thế còn bây giờ à, ở đây nó có một cái dây dây sạc đây anh em chỉ cần dùng cái dây sạc của nó sạc vào <clears throat> khi mình chơi ấy, nó được uh, mình sạc đầy vào khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng mình sạc đầy vào mình có thể chơi được tầm chơi liên tục thì chắc cũng tôi nghĩ là cũng không ai ngồi đánh bài thông được đến 2 ngày đâu nhưng mà cái ví này nó đảm bảo cho anh em chơi được 2 ngày thời gian chơi được 2 ngày còn bảo hành thì tôi bảo hành cho anh em trong vòng 5 tháng đấy là cái hiệu quả của ví này anh em nào có thể ờ, <clears throat> cần ờ, phục vụ cần mua cái sản phẩm này để phục vụ chơi ngày Tết này thì anh em có thể à, liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại ở trên màn hình nhé nếu anh em nào ở xa tôi có thể gửi xe hoặc là đường bưu điện gửi về à, tận nhà cho anh em anh em kiểm hàng sau đó thanh toán cho bưu điện hoặc là nhà xe cảm ơn anh em đã theo dõi clip này chào tạm biệt tất cả anh em